Vâng, tất cả sản phẩm bao da cho điện thoại Nokia 8800 à, của Kỳ Lăng là độc bản mỗi cái duy nhất một cái độc quyền limited. Đây là da cá sấu, tất cả da cá sấu này được nhập từ các công ty chuyên thuộc da cho các hãng da thời trang lớn trên thế giới và nếu như khách thích những mẫu nào độc quyền theo cầu thích những mẫu là theo cầu à, thích những mẫu theo ý muốn của khách thì làm sẽ thiết kế và làm theo cầu luôn Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury Hôm nay Kỳ Lân trân trọng giới thiệu với tất cả quý khách hàng, tất cả quý khách đang xem à, video của Kỳ Lân Vâng, tất cả sản phẩm bao da cho điện thoại Nokia 8800 à, của Kỳ Lân là độc bản mỗi cái duy nhất một cái độc quyền Limited à, dành cho điện thoại Nokia 8800 Ví dụ như đây là một cái màu nó màu nâu nâu nhưng mà đây là da cá sấu tất cả da cá sấu này được nhập từ các công ty chuyên thuộc da cho các hãng da thời trang lớn trên thế giới ví dụ như là à, các công ty thời trang da của Hermes hay là da của LV vân vân và bên trong được lót bằng da cừu nhung rất là đẹp hai tính năng một là bền hai là vừa là một cái để mà mình khi mình rút điện thoại ra vô nó sẽ lau điện thoại cho sạch sẽ luôn và handmade từ đường kim mũi chỉ tất cả mọi cái bởi handmade kỳ lân luxury mỗi cái mỗi màu chỉ có một cái duy nhất thôi và quý khách muốn đặt những màu nào có thể đặt theo ý yêu cầu có nghĩa là quý khách hãy đến với showroom của Kỳ lân Luxury để được chọn những con da thành phẩm nhập khẩu từ các công ty chuyên thuộc da lớn trên thế giới dành cho các công ty thời trang hàng đầu trên thế giới này thì khách à, chọn xong và thậm chí mẫu này là một mẫu mà à, được ưa chuộng được nhiều người dùng nhất và mẫu này là gọn nhất và nếu như khách thích những mẫu nào độc quyền theo yêu cầu thích những mẫu lạ theo yêu cầu hoặc thích những mẫu theo ý muốn của khách thì lan sẽ thiết kế và làm theo yêu cầu luôn ví dụ như là hiện tại là mẫu này là mẫu rút nè mẫu rút và không có nắp nếu khách thích làm mẫu nắp thì kỳ lan sẽ làm hoặc là mẫu ngang à, hoặc là mẫu đeo vào à, dây thắt lưng và một cái ưu điểm của mẫu bao da này nữa đó là Kỳ Lân có làm những cái lỗ trên bề mặt da này ngay vị trí lo của chiếc điện thoại Nokia 8800 có nghĩa là khi khách gọi đến ai gọi đến à, chúng ta có thể bật điện thoại ra để nghe hoặc là bấm để nghe sau khi chúng ta nghe xong và nếu như cuộc điện thoại này dài quá mình biết được dài quá hoặc là muốn nói chuyện lâu thoải mái mà một tay cầm bao da một tay cầm điện thoại thì à, phiền quá khó chịu quá hoặc là mình để lên bàn thì cũng uh, dễ bị quên chẳng hạn như vậy đi thì chúng ta có thể đóng lại và để vào đây vẫn nghe được âm thanh bình thường và nói chuyện bình thường rất tuyệt vời vâng rất nhiều mẫu đẹp tất cả mẫu này Kỳ Lan đã up lên trên website rồi kỳ lan com rồi à, quý khách hãy uh, truy cập trực tiếp vào website để xem những mẫu của Kỳ Lan nhé hoặc là có thể là kết bạn qua Zalo số hotline à, Zalo uh, cũng là số hotline luôn 0901 247 247 hoặc gọi trực tiếp cho Kỳ Lan 0901 247 247 số hotline nha và rất nhiều video để mà coi mà đẹp nhất hình dung dễ nhất mà thấy uh, phê nhất thì uh, quý khách hãy đăng ký kênh YouTube vào kênh YouTube của Kỳ Lăng